Các bạn đang nghe trên audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia, chuyện được phát trên kênh youtube MCVV Audiobook, người đọc VV, tập 67. Năm nghìn tám trăm sáu mươi bốn Ông lão có hơi gật đầu Vài con số này đã rất không tồi rồi Có thể tạm thời trên vào trong 10 người đứng đầu Ông lão vừa định lấy bút ra, ghi lại trên linh đồ thành tích này. Phong Phi Vân liền lại lấy ra 12 cỗ để nhị thi biến thi tà, thi cung, từ trong dưới linh thạch, bỏ vào trên bạch thạch linh đài bên phải. Hàng mi ông lão đều giật thột một cái, lại giết chết 12 cỗ đệ nhị thi biến thi tà. Học viện này thật không đơn giản. Một cỗ thì cùng đệ nhị thi biến, có khả năng đổi một ngàn điểm tích lũy. Đối diện chặn giết đệ nhị thì biến thi tà, khó khăn so sánh rất đệ nhất, thư biến thi tà, lớn hơn đến một ngàn lần. Đệ nhị thi biến thi tà yếu nhất, chiến lực đều sánh ngang tu sĩ thần cơ đại viên mãn đứng đầu. Lực lượng mạnh nhất thì ngang ngựa với bán bộ cự kình. Nếu muốn giết chết đệ nhị thì biến thi tà, một khi gặp phải lão thì trong đó, rất dễ dàng để bị mất tính mạng. Phong Phi Vân cũng là tu luyện, luân hồi tật tốc, mới dám đi giết chết đệ nhị thì biến thi tà. Nếu gặp phải lão thì cường đại trong đó, thì liền trực tiếp chạy trối chết. Gặp phải còn yếu ớt trong đó, thì mới chủ động đi giết. Tổng cộng có vạn 7.864 điểm tích lũy. Tạm thời đứng hàng thứ 5 bách tháp bảng. Ông lão ghi chép vài con số này lên linh đồ, đồng thời cũng thiết lập một cái ngọc bài, rồi giao cho Phong Phi Vân. Nói cho Phong Phi Vân có thể đi linh bảo tháp tầng thứ 6, dùng điểm tích lũy đổi báu vật. Kế tiếp đến phiền tiểu tà ma. Tiểu gia hỏa này vẫn còn đang kéo đám túi lớn túi nhỏ của nàng. Nó bị kẹt chết cứng ở ngoài cửa tháp. Có làm thế nào cũng đều không kéo đi vào nổi. Nàng khẩn cấp xoay quanh, cuối cùng vẫn có lão già kia đi hỗ trợ, khiến trò phá vỡ cái túi to như quả núi nhỏ. Sau đó lấy bạch cốt thì cùng ở bên trong, rót vào trên bạch thạch linh đài. Phong Phi Vân cũng đổ ra số bạch cốt thì cùng trong giới linh thạch. Những bạch cốt thì cùng này số lượng thật sự quá nhiều, cơ hồ chiếm hết cả bạch thạch linh đài. Một vạn một ngàn ba trăm bảy mươi sáu điểm tích lũy. Ông lão cảm giác được khá kinh ngạc. Bình thời coi như nửa tháng, đều khó xuất hiện đồng thời một học viên có trên vạn điểm tích lũy. Hôm nay lại liên tục xuất hiện hai người. Tiểu tà ma lại lấy ra hai cũ thì cùng đệ nhị thì biến, lại có thêm 2.000 điểm tích lũy. Tổng cộng vào chính là 1 vạn 3.376 điểm tích lũy, xếp hạng phía sau Phong Phi Vân, tạm thời đứng hàng thứ 6 trên bách tháp bảng. Sau khi làm xong tất cả điều này, Phong Phi Vân liền đi về hướng tầng thứ 6 Linh Bảo Tháp, chuẩn bị dùng điểm tích lũy đổi linh thảo và linh thạch. Hiện tại, hắn đã mở ra 346 tòa mệnh huyệt, cách thần cơ đại viên mãn đỉnh cao chỉ kém 16 tòa mệnh huyệt. Một vạn bảy tám trăm sáu mươi bốn điểm tích lũy. Cũng không biết có thể đổi bao nhiêu linh thạch. Hẳn là sẽ không quá nhiều. Dù sao linh thạch và linh thảo đều quý giá dị thường. Cực kỳ hiếm hoi. Coi như vạn tượng tháp cũng sẽ không có quá nhiều dự trữ. Phong Phi Vân hiện tại bức thiết nhất chính là đột phá cảnh giới. Chỉ cần vượt qua địa kiếp, bước chân vào cảnh giới thiền mệnh đệ nhất trọng, liền có thể đi tranh hùng với những anh tài trẻ tuổi cấp bậc đứng đầu tà tông điện chủ, đối đầu với đối thủ như lệnh đồng lai thì cũng có nắm chắc giành thắng lợi. Linh Bảo Tháp tầng thứ 6 có rất nhiều học viên vạn tượng tháp. Cầm ngọc bài điểm tích lũy đi vào chỗ này. Sau đó lại hết sức phấn khởi, ôm các loại báu vật đổi được rồi vội vã rời đi. Nơi này so sánh với chỗ đổi điểm tích lũy thì người xếp hàng còn nhiều hơn. Thủ tục cũng rườm rà hơn không ít. Dù sao những thứ muốn đổi đều là chân bảo, coi như là vạn tượng tháp, tiền của như núi thì cũng khá thận trọng. Tiểu tà ma vẫn giống như một cái đuôi nhỏ, đi sát theo phía sau Phong Phi Vân. Bàn tay nhỏ bé túm thật chặt vạt áo sau lưng Phong Phi Vân. Đổi linh bảo là một học muội mặc áo bào trắng của tầm bảo sư, vóc người thanh tú, dùng mạo xinh xắn. Nàng vừa mới nhìn thấy Phong Phi Vân, liền nhận ra được ngày nên có chút kinh ngạc không nhịn được kêu thất thành. Yêu ma... Ừ, tử... Phong Phi Vân đã từng đến Linh Bảo Tháp thì kiểm tra linh giác. Rất nhiều học viên Linh Bảo Tháp đều nhận ra hắn. Hơn nữa, hắn đã vượt qua vô lượng tháp tầng thứ 6, tiếng tăm tại Vạn Tượng Thành vốn cũng không nhỏ. Gần nhất tại quận Tam Thánh, Phong Phi Vân càng tự tạo ra cho mình một danh tiếng lớn. Không chỉ có là ngủ với yêu nữ Sầm La Điện, đánh bại Nạp Lan Hồng Đào, trở thành thiên tài hàng đầu tu tiên giới, mà quả thực đã trở thành danh nhân không người không biết ở tu tiên giới. Phong Phi Vân làm một động tác nhắc nhở chưa có lên tiếng. Quả thật hắn không muốn làm con khỉ, bị người ta xuống lại vây xem. Chờ sau khi vị học muội linh bào tháp này bình tĩnh trở lại, Phong Phi Vân mới cười híp mắt, lấy ra ngọc bài điểm tích lũy, đưa cho nàng mà cười nói. Học muội Người nhìn những điểm tích lũy này có khả năng đổi được báu vật nào? Phong Phi Vân mặc dù là một người lãng tử, nhưng mà đích xác vóc người là tuấn tú lịch sự. Đặc biệt sau khi hoàn huyết lần thứ tư, một cổ khí chất trên người kia liền càng thêm tiêu sái tuấn tú hơn người. Nữ nhân bình thường thật đúng là dễ dàng bị hắn mê hoặc. Học muội linh bảo tháp bị Phong Phi Vân nhìn đến đỏ mặt, vội vàng cúi đầu xuống, bồi rồi lấy ra một quyển thạch giản, hạ giọng nói nhỏ tiêu chuẩn những thứ đổi đều ghi ở trong đó. Phong Phi Vân tiếp nhận thạch giản, chỉ thấy trong đó có ghi chép cực kỳ cặn kẽ, rất nhiều phương thức đổi điểm tích lũy lấy báu vật. Ví dụ như hàng chục điểm tích lũy có khả năng đổi một gốc cây dị thảo đã sống 100 năm. 80 điểm tích lũy có khả năng đổi một gốc cây dị thảo thời hạn 200 năm. 100 điểm tích lũy có khả năng đổi một viên chân rượu linh thạch lạp. 1.000 điểm tích lũy có khả năng đổi một khối trần rượu linh thạch. Một vạn điểm tích lũy có khả năng đổi một cây linh thảo ngàn năm. Mười vạn điểm tích lũy có khả năng đổi một viên tứ phẩm linh đan. Ba mươi vạn điểm tích lũy có khả năng đổi một kiện linh khí. Chủ loại linh bảo có nhiều hơn một ngàn món, trong đó tối cao nhất cần phải một ngàn vạn điểm tích lũy. Có khả năng đổi một kiện trần tháp chi bảo của vạn tượng tháp vì trần áp chỉ bảo đều là báu vật cấp bậc tương tự như ẩn tầm xa lá. Cả vạn tượng tháp tích lũy trên vạn năm mà cũng chỉ có vài món như vậy. Đương nhiên, muốn thu được một ngàn vạn điểm tích lũy, quả thực cực kỳ khó khăn. Tu sĩ thế hệ trẻ tuổi, cơ hồ là không có khả năng làm được. Trừ phi có người thực lực có thể đủ sức giết chết đệ tam biến thi tả. Một cỗ thì cùng đệ tam biến thi tà, có khả năng đổi lấy 100 vạn điểm tích lũy. Nhưng mà đệ tam biến thi tà có tu vi đã là cấp bậc cự kình. Thế hệ trẻ tuổi căn bản không có khả năng có người có thể làm được. Phong Phi Vân không có bất cứ suy nghĩ, trực tiếp thả thành giàn trở về, rồi nói. Cho ta đổi một cây linh thảo, 6 miếng trần rượu linh thạch. Số điểm tích lũy còn thừa lại, Linh cứ để trong ngọc bài. Học muội Linh bào tháp đã xem số lượng điểm tích lũy trong ngọc bài, tổng cộng là 1 vạn 7.864 điểm tích lũy. Khấu trừ 1 vạn 6.000 điểm tích lũy, vẫn còn lại một vẫn còn lại 1.864 điểm tích lũy. Sau khi Phong Phi Vân lĩnh linh thạch và linh thảo, ngay lập tức rời khỏi linh bảo tháp. Lần này cuối cùng cũng đã thoát khỏi tai họa mang tên tiểu tà ma này. Có một cây linh thảo ngàn năm và 6 miếng trần rượu linh thạch Phong Phi Vân có thể mở ra toàn bộ 360 tòa mệnh huyệt. Hiện tại đây là chuyện lửa xém lông mày, vô cùng cấp bách nhất. Nhưng mà Phong Phi Vân lại cũng không lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Ra khỏi linh bảo tháp, hắn liền đi dọc theo con đường nhỏ trong rừng trúc, đi qua những chiếc động phủ mà tiền bối từng bế quan, đi tới một chỗ linh hồ. Dọc theo ven hồ, hắn đi về hướng động phủ chính mình đã mở. Cũng không biết kỳ thường nguyệt phải đi giết chết thi tà hay là vẫn đang bế quan tu luyện. Phong Phi Vân đi tới bên ngoài động phủ, dễ dàng mở ra trận pháp ở ngoài cửa động phủ rồi đi vào. Hắn phát hiện trong động phủ đã phủ kín một tầng bụi bặm thật dày. Hiển nhiên thật là lâu, không có ai ở lại. Phong Phi Vân có hơi thất vọng, xem ra lần này là không gặp được nàng. Liền vào lúc hắn đi ra khỏi động phủ, lại thấy có người chạy tới bên này. Người này toàn thân đều là vết thương, gầy yếu thần thể nghiêng ngả sắp ngã. Bộ nhỏ y trắng trên người đều là bị máu me nhuộm đỏ. Nhưng mà trong mắt của hắn lại vẫn tràn đầy kiên nghị và bất khuất. Hắn giản nàn khó nhọc, đi về hướng tới động phủ. Vô lượng tháp thật không phải là khó lòng xông qua một cách bình thường. Khi mà chưa đột phá cảnh giới thể bệnh đệ nhất trọng, căn bản không có khả năng xông qua tầng thứ 6. Lúc ấy Phong Phi Vân làm được như thế nào? Nếu như ta không thể xông qua tầng thứ 6 tại cảnh giới thần cơ đệ viên mãn, như vậy lấy cái gì đi tranh đấu với Phong Phi Vân? Không được, tuyệt đối không thể chịu thua. Mộ dùng thác vốn đang tự nói một mình, đột nhiên ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Phong Phi Vân đang cười híp mắt, đứng ở cửa động phủ. Phong Phi Vân trực tiếp đi về phía hắn nghênh đón, bàn tay chụp lên vai gầy yếu của hắn, cười to mà bảo. Ta nghĩ tiểu tử ngươi đi giết chết thi tả, không gặp được ngươi. Không nghĩ tới lại trùng hợp như thế. Đúng lúc này thì ngươi đã trở về. Thật là duyên phận. Một cái chụp này của Phong Phi Vân khiến cho từ trong miệng mộ dùng thác phun ra hai búng máu. Phong Phi Vân vội vàng thu tay lại, đợi lấy hắn mà ân cần hỏi. Ngươi làm sao vậy? Ai đã thương ngươi? Đừng đụng vào ta. Mộ dùng thác trực tiếp hất tay Phong Phi Vân ra, sắc mặt khá là không vui. Hắn bước nhanh về phía động phủ. Trên mặt Phong Phi Vân hiện lên vài phần nụ cười suy tư. Sau đó liền đuổi theo, bật thốt lên. Ê mộ dung thác, chúng ta chính là bạn thân thiết. Người sao lại giận ta? Nếu như là có người đả thương người, ta khẳng định giúp người đánh cho hắn, răng rơi đầy đất. Phong Phi Vân vương bát đàn này, lại đúng vào lúc này quay về vạn tượng tháp. Rốt cuộc hắn có biết ta chính là kỳ thương nguyệt hay không? hẳn là không biết đi. Không, vương bát đàn này cực kỳ thông minh gian trá, rất có thể đã biết thân phận chân thật của ta. Kỳ thường ngựa sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy có vẻ mệt mỏi. Nàng thật sự quá mệt mỏi, đã vô lực lại tiếp tục suy nghĩ. Nửa năm thử xông vào vô lượng tháp, nhưng lại vẫn không xông qua nồi tầng thứ sáu. Mỗi lần đều trọng thương mà về. Một lần lâu nhất, nàng kiên trì nửa tháng tại tầng thứ sáu, sức mạnh ý chí so sánh thích dạ lai và kỳ phong đều phải mạnh hơn. Kỳ thường nguyệt chính là linh nhân trời sinh. Nói về thiên tư, vẫn còn hơn cả nguyệt luân thiên nhãn của kỳ phong. Có kỳ gia cung cấp cuồn cuộn không ngừng linh thảo cho nàng. Nàng cũng sớm đã đạt tới thần cơ đại viên mãn đỉnh cao. Mở ra 360 tòa mệnh huyệt. Vốn là nàng đã sớm có khả năng dẫn động địa kiếp, đạt tới thiền mệnh đệ nhất trọng. Nhưng mà trong lòng nàng chính là không phục Phong Phi Vân có thể tại thần cơ đại viên mãn, xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6, cho nên mới một mực chậm chạp, không có đi độ địa kiếp. Trong lòng nàng là không chịu thua. Nếu đã sống 8 lần tại vô tượng tháp tầng thứ 6, lần này đây, thiếu chút nữa sẽ thành công. Cuối cùng vẫn bởi vì một cổ lực lượng không thể kháng cự, khiến cho nàng lại trọng thương lần nữa, bại lui trở về. Vào lúc phòng Phi Vân tiến vào động phủ, nàng đã ngủ thiếp đi. Xông vào vô lượng tháp tầng thứ 6 là một chuyện tin tưởng hao phí tinh lực. 15 ngày không ngừng không nghỉ, tinh thần lúc nào cũng bị nằm trong trạng thái căng thẳng. Nàng có thể kiên trì đi trở về động phủ, thế này đều đã là chuyện khá ngoan cường. Đến khi nàng tỉnh lại lần nữa, đã là ngày thứ ba. Những chỗ tổn thương trên người đã khỏi hẳn. Trong động phủ không nhiễm một hạt bụi trên người vẫn còn đắp một bộ nho bào trắng rộng rãi, mà Phong Phi Vân cũng không ở trong động phủ. Năm ngón tay kỳ thương nguyệt gắt gào, nắm bộ nho bào trắng chết người. Lúc này mới hồi tưởng lại, lúc chính mình đang ngủ say, tự hồ nhìn thấy Phong Phi Vân. Phong Phi Vân kia hiện tại đi đâu? Sau khi kỳ thương nguyệt nghĩ tới Phong Phi Vân, vội vàng ngồi dậy kiểm tra thân thể của mình. Hoàn hảo, vẫn mặc bộ y bào bị máu nhuộm đỏ. May là Phong Phi Vân không có thầy quần áo hộ mình. Nếu không, liền thật sự bại lộ thân phận. Kỳ Thừa Nguyệt cầm bộ nhỏ bào trắng đi ra khỏi động phủ. Giờ phút này đúng là sáng sớm. Khói linh trong rừng trúc đã tàn hết. Có đàn chim màu tím đang bay giữa tán lá trúc mà kêu to. Xa xa ở ven hồ có một ánh lửa vọng đến. Phong Phi Vân đang lúc chờ một đám lửa, dùng cảnh trúc sừng quả thần cá trong miệng ngầm nga một khúc hí kịch. Nhìn thấy kỳ thường nguyệt đi ra động phủ, hắn vội vàng hét to. Mộ dung thác, ta thật là buồn bực. Tại sao mỗi lần người nướng cá liền thêm thơm như vậy? Ta cũng nướng thì mùi vị liền không giống. Có đúng là người có phương pháp bí truyền hay không? Kỳ thường Nguyệt liếc xéo một cái, rất không muốn để ý tới hắn. Nhưng mà nếu hắn không hề phát hiện thân phận của mình. Như vậy trước hết cứ tiếp tục giả vờ cùng hắn sớm muộn có một ngày, mình sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Kỷ Thiều Nguyệt vẫn là dung mạo mộ dùng thác, thân thể lùn yếu, da vàng như nghệ, hình dạng bình thường, tựa như một thiếu niên nghèo túng, thường xuyên ăn đói mặc rách. Phong Phi Vân, người biết tại sao ta lại giận ngươi không? Kỷ Thiều Nguyệt đi tới, ngồi ở trên đệm lá trúc bên cạnh đống lửa. Nụ cười trên mặt Phong Phi Vân cứng đờ. Hắn nói nghiêm túc. Mộ dung tác, chúng ta chính là bằng hữu tốt nhất. Bằng hữu tốt nhất? Hay thật, nếu là bằng hữu tốt nhất, vì sao người một khi bị mất dấu tích chính là nửa năm? Kỳ thường nguyệt có hơi nghiêng người, ném bộ nhỏ bào trắng đang cầm trong tay sáng trả lại cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đón lấy bộ nho bào, cười nói. Nửa năm này, ta đều tranh thủ tu luyện. Chỉ lần này quay về vạn tượng tháp, định báo thù cho người. Báo thù cho ta? Kỳ thư Nguyệt khinh thường nói. Phong Phi Vân đứng dậy, nói với vẻ nghiêm túc. Không nói gạt người, tiến vào vạn tượng tháp ngày thứ nhất, Kỳ Phong liền khởi xướng khiêu chiến sinh tử với ta. Lúc ấy ta mới có tù vi thần cơ sơ kỳ. Nhờ người dùng bốn cần linh nhân tiền huyết trên người đổi lấy linh trị ngàn năm, trợ giúp ta trong một đêm, đột phá cảnh giới thần cơ trung kỳ. Do đó mới không bị chết ở trong tay kỳ phong. Người lại còn nhớ rõ. Kỳ thương nguyệt nhẹ nhàng cắn môi. Mặc dù biết rõ tất cả điều này đều tiến hành vì tranh thủ tín nhiệm của Phong Phi Vân. Nhưng mà sau khi Phong Phi Vân nói ra những lời này thì khiến cho nàng có hơi xúc động. Làm sao ta có thể quên? Trên người Phong Phi Vân tàn mát hiện ra một cỗ uy lòng lòng hoàng khí phách sát khí bức người mà nói. Ta đã nói sớm, kẻ đã lấy đi chỗ máu tươi từ trên người của ngươi. Ta nhất định phải khiến cho hắn trả về gấp bội. Không phải là tiền bối linh bảo tháp, cao thủ cấp bậc thiên bệnh thì đã làm sao? Nếu hắn dám lấy máu của ngươi, nhất định phải trả giá đắt. Lần này trở về, ta mang ngươi đi giết người. Kỳ thương Nguyệt quay đầu, có hơi không tin lời như thế là nói ra từ trong miệng phòng phi vân sau khi nàng kinh ngạc nhìn hắn thật lâu, mới có chút tức giận kêu lên. Cháy! Khí phách trên người Phong Phỉ Vân mất hết, hắn sửng sốt hỏi. Cái gì cháy? Ngu dốt, cá nướng cháy rồi. Kỵ thư nguyệt vội vàng đi tới, cầm lên con cá nướng đã nám đèn trên đống lửa. Thịt cá vẫn còn bốc ra ngọn lửa xèo xèo, có khói đèn tỏa ra. Bên ngoài linh bảo tháp là một mảnh rừng trúc, Sinh trường ở đây đều là loại tụ linh lục trúc, được trồng từ mấy vạn năm trước. Hiện nay một vùng ngàn dặm, đều là loại linh trúc xanh biếc như ngọc bích. Sau khi trời tối, nơi này vẫn có khói sương, khói linh như sương mù, có dị thảo sinh trưởng dưới khóm trúc, phát ra một mảnh ánh sáng chói mắt. Phòng Phi Vân dẫm lên lớp lá khô rất dày, ống tay áo trắng đồng đưa nhẹ nhàng, dáng người như tiền dáng trần vượt qua đầm rộng, đi qua một vùng cảnh tượng thần tiên, xuyên qua không gian giữa rừng trúc, hắn đi ở phía trước. Kỳ Thư Nguyệt đi theo phía sau hắn, trong mắt hiện lên vài phần tức giận. Nàng rất hoài nghi Phong Phi Vân đã biết thân phận của nàng, nhưng mà rồi lại không thể khẳng định. Điều đó khiến cho nàng muốn ra tay trực tiếp loại trừ hắn, nhưng mà lại có hơi không cam lòng. Dù sao, đã làm nhiều bố trí như vậy, nếu như hiện tại ra tay, thì chẳng khác nào thất bại trong gang tấc. Nhưng mà hiện tại ra tay như thế, cũng báo được mối thù khác, cũng không phải mệt. Phong Phi Vân trần đạp lên linh vụ, khóe môi hơi nhếch lên một vòng cung. Rốt cục sườn qua phiến rừng trúc lờ mờ này, đi tới trước một vách đá đen xì. Trên vách đá này, những tảng đá nhô ra dày đặc, cài răng lược. Khi mà ánh chẳng chiếu rọi trên mặt còn có thấy một làn thi vụ nhàn nhạt, nhạt đang dâng lên. Rất giống là tà bích nhiễm thi huyết. Sau khi lại tới đây, nụ cười trên gương mặt Phong Phi Vân liền hoàn toàn biến mất. Hắn trở nên nghiêm túc. Có một cổ sát khí nổi lên từ dưới chân, xuyên qua hai chân, bụng, lưng, thẳng đến đỉnh đầu. Sát khí cờ hồ cô động lại, biến thành một đám sương mù màu đen. kỳ Thừa Nguyệt đi tới khuyên nhủ. Phong huynh, Lão già hòa này tất nhiên đang chết. Nhưng mà tu vi của hắn thực sự rất cao. Đã đạt tới thiền mệnh đệ nhất trọng. Hơn nữa lại là tà linh tầm bảo sư. So sánh với tù sĩ thiền mệnh đệ nhất trọng bình thường thì càng đáng sợ hơn. Trước khi trải qua địa kiếp, cho dù chúng ta liên thủ thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu không chờ thêm một thời gian. Phong Phi Vân ánh mắt lạnh buốt, nhìn chăm chú vách đá dựng đứng mà nói. Không thể đợi thêm nữa, hắn lấy đi một nửa linh nhân tiền huyết máu tươi trên người của ngươi. Rất có thể chính là vì đột phá vào cảnh giới cao hơn. Nếu như đợi sau này, để cho hắn đột phá thiên mệnh đệ nhị trọng, hoặc là cảnh giới càng cao hơn. Như vậy trừng trị hắn lên càng phiền toái hơn. Phong Phi Vân trực tiếp đi tới phía dưới vách đá dựng đứng, chỉ bàn tay bao bọc lấy một đám linh vụ. Hắn áp bàn tay vào vách đá dựng đứng. Trên cả vách đá dựng đứng, lập tức hiện ra trên trăm chủng loại trận đồ có cái hơi tỏa ra hỏa diễm, có loại chấp động điện mang, có thứ mặc phi kiếm xuyên qua không gian. trong nháy mắt, liền biến cả vách đá thành một chốn sinh tử tuyệt sát chi địa. Kỳ thừa nguyệt nhìn chăm chú bóng lưng Phong Phi Vân, trong mắt lóe lên một nụ cười tàn nhẫn. Phong Phi Vân đây là một mình người muốn tìm chết. Tại cảnh giới thời cờ đại viên mãn, liền dám đi giết tà linh tầm bảo sư cấp bậc thiên mệnh đệ nhất trọng. Người thực sự cho rằng Tà linh tâm bảo sư là thứ gì dễ đối phó ư? Kỵ thừa nguyệt trước kia là không muốn trực tiếp giết chết Phong Phi Vân như vậy. Dù sao Phong Phi Vân khiến cho nàng phải nếm trải sỉ nhục lớn nhất của nữ nhân. Nàng cũng muốn Phong Phi Vân trả lại gấp bội. Không phải muốn hắn chết, mà là muốn hắn sống không bằng chết. Nhưng mà hiện tại cũng không như vậy. Phong Phi Vân hiện nay là được thần tấn Vương Triều công nhận thiên tài hàng đầu. Không biết bao nhiêu người muốn lấy tánh mạng của hắn. Nếu như có thể giết chết hắn, chỉ là thu được tiền trả thù lao, đủ để có thể làm một vị cựu phách cũng phải động tâm. Kỷ Thư Nguyệt cảm giác được, giữa lợi ích và trả thù, Phòng Phi Vân lợi ích có tỷ trọng càng lớn hơn. Phòng Phi Vân nện một trường, khiến trăm trận đồ trên vách đá này đều bị nện vỡ. Tất cả sát trận đều tan đi như mây khói. Tận thể hắn trực tiếp xuyên một mảnh rung động, đi vào trong vách đá. Thần hình kỳ thường nguyệt chợt lóe cũng đi theo rất nhanh. Bên trong một vách đá này chính là một động phủ khổng lồ, bên trong vô cùng tối om, cơ cầu giết chóc tứ phía. Nó có những con lần giáp dị thú cao bảy thước bảo vệ, còn có những cỗ xác ướp cổ cầm trong tay chiến qua. Phong Vì Vân nhẹ nhàng từng bước đi về chỗ sâu trong động phủ, nơi nào đi qua dị thú cào bảy thước liền biến thành tử thi. Những khối xác ướp cổ kia cũng toàn thân nứt toác, mà ngã trên mặt đất. Tất cả trận đồ đều bị một cước đạp vỡ nát, căn bản không ngăn được hắn dù chỉ một khoảnh khắc. Kỳ Thường Nguyệt đi theo phía sau hắn, trong lòng cực kỳ kinh động sợ hãi. Tu vi của phòng Phi Vân lại đáng sợ đến mức độ như thế, chẳng lẽ đã vượt qua địa kiếp, tiến vào cảnh giới thiền mệnh đệ nhất trọng. Hẳn là vẫn chưa. Nếu như hắn đạt tới cảnh giới thì bệnh đệ nhất trọng, trên người khẳng định sẽ có đại địa chi khí thêm vào. Có thể điều động đại địa chi lực. Nhưng mà Phong Phi Vân hiện tại lại vẫn còn không hề đạt tới cảnh giới này. Một tràn tiếng vàng thật lớn, rung động, khiến cả động phủ đều xuất hiện những lỗ hồng thật lớn, tự hồ muốn sụp đổ. Một cơn gió lạnh từ chỗ sâu trong động phủ thổi ra, có sắc ướp cổ gầm giống, có ác quỷ rít gào, vẫn còn có những đạo bóng sáng không nhìn rõ, xuyên qua không gian ở trong không khí, giống như đi tới âm minh địa phủ. Phong Phi Vân đứng ở trên bờ một đảo huyết trì, huyết dịch trong ao tựa như nước sôi đang tỏa ra bọt khí màu xanh. Bên trong ao ngầm những khối bạch cốt, đầu khớp xương trắng ngần sáng bóng, tựa như cương ngọc ngàn năm. Mái tóc trên đầu những bạch cốt này vẫn còn dài ra được, có thể dùng mắt thường thấy những tiểu huyết nhục sinh trưởng trên bạch cốt thật giống như mầm thịt. Một bà lão đầu đầy tóc bạc cũng ngầm mình ở trong huyết trì, ngầm mình chung một chỗ với đám bạch cốt. Làn da trên người đen xì tựa như vỏ cây bị cháy, nếp nhằn trên mặt tựa như vỏ hạt hác đào. Một gương mặt khổ quắt già nua kia, quả thực so danh ác quỷ còn đáng sợ hơn. Chính là bà ta. Đây là bà ta muốn lợi dụng linh nhân tiên huyết để luyện hóa thi độc trong thân thể, muốn phản lão hoàn đồng. Kỳ Thư Nguyệt đi tới nhìn huyết trì, ngón tay chỉ về hướng bà lão lưng còng kia, trong huyết trì. Bà ta là một vị tầm bảo sư, tù vì thiệt bệnh đệ nhất trọng tam phẩm, từng bị nhiễm phải thi độc trong một tòa đại mộ, khiến cho người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đây là thủ đoạn của tà linh tầm bảo sư tế huyết, làm sao người biết? Phong Phi Vân đang nhìn chằm chằm vào mắt kỳ thương nguyệt, khiến nàng kìm lòng không động. Mạn Trần lùi về phía sau một bước. Nguy rồi, bị hắn vạch trần. Tiền hạ thủ vi cường. Kỳ thường nguyệt ra tay trước, một lá đại kỳ đen ngòm quét ngang ra. Đây là linh khí đại phong kỳ. Trên bề mặt ngừng tụ uy năng linh khí ngập trời, có khả năng trấn áp một chôn xứ sở. Phong Phi Vân vốn là tính toán, sau khi giúp nàng giết chết bà lão này, trả hết nợ ân tình với nàng. Cũng không phải giả vờ quanh co với nàng nữa, giải quyết ân oán với nàng. Nhưng bà thật không ngờ, còn chưa giết chết lão bà này, thì nàng liền sớm đã bại lộ thân phận của mình, đồng thời đoạt tiền cơ, giả tay đối với phong Phi Vân trước. Phong Phi Vân cước đạp luân hồi, hóa thần thành một mảng sương mù, nhảy lên tránh thoát uy lực chết chóc của đại phong kỳ, rơi xuống phía sau kỳ thương nguyệt. Hắn cũng không xoay người, có chút cay đáng nói. Ta vốn nhiều hy vọng, người lại làm mộ dùng thác thêm được vài ngày bằng hữu của ta thực sự không nhiều lắm. Kỳ thư nguyệt thân hình biến hóa, thân thể cao lớn không ít, hai chân trở nên càng thêm thon thả, da cũng bắt đầu mất đi sự khô vàng. Một gương mặt xanh xao vàng vọt kia cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng từ một thiếu niên nhu nhược, chỉ thoáng chớp mắt liền biến thành một mỹ nữ cao rong ròng động lòng. Hàng mi như liễu diệp, mắt như sóng tiên hằng hà, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng hiếm có, dáng người thướt tha động lòng người. Những đường cong ủ nhã vẽ ở bề ngoài, có rất ít nữ nhân có khả năng so sánh được với nàng. Ngón trỏ và ngón giữa thon thả của kỳ thương nguyệt, nặn dàn linh quyết. Phất cào lá đại phong kỳ, nàng lại nhạt hầm hừ nói. Phong Phi Vân, xem ra người đã sớm biết rõ thân phận chân thật của ta. Mộ Dung Thác, đích thực ở đâu? Phong Phi Vân vẫn quay lưng lại phía nàng. Sớm đã chết trong tay của ta. Kỳ Thừa Nguyệt cười lạnh nói. Có chết hay không, thì cảm giác rất thương tâm. Hắn chính là đứa con của người bạn độc nhất của ngươi. Cái này đã xong, một nhà bọn họ có thể đoàn tụ trên hoàng tuyên lộ. Trong miệng Phong Phi Vân phát ra một tiếng thở dài. Kỳ Thư Nguyệt đã muốn nhìn thấy dạng này của Phong Phi Vân, có một loại niềm vui trả thù nàng cười lạnh nói. Và lúc người lăng nhục ta, nên biết rõ ràng sẽ có kết quả như vậy. Có đúng người cảm giác rất hối hận không? Phong Phi Vân nở nụ cười đáp. Ban đầu là người muốn giết ta. Ta thiếu chút nữa sẽ chết ở trong tay của người. Mặc dù cuối cùng ta thắng, lúc ấy ta hoàn toàn có khả năng một đao chặt người. Nhưng mà như vậy đối với ta mà nói thì không có chút xíu chỗ tốt. Ta thiếu chút nữa sẽ chết trong tay của người từ trên người của ngươi tìm thấy một chút vui vẻ gì đó, coi như là đền bù về tinh thần. Người nói thử đúng không? Việc này đến bây giờ, ta cũng không cho rằng ta làm sai. Vô sĩ! Kỳ thừa nguyện lại lần nữa tế xuất đại phong kỳ. Vô số trận pháp chìm nổi trên mặt lá cờ. Một cơn sóng đỏ thổi quét tại đây, làm cho vô số dụng cụ trong động phủ đều bị chèn ép thành phấn vụn. Phong Phi Vân xoay bàn tay ra, Linh quang lao lên từ trên thủ trường. Một viên lồi hỏa châu hiện lên từ lòng bàn tay, trôi nổi trong không khí. Nó bộc phát ra ngàn đạo lôi đình. Lại có một mảnh hỏa diễm lao ra, tràn ngập cả động phủ, biến nơi này thành biển lửa. Đại phong kỳ thiếu chút nữa bị lồi hỏa châu đánh nát rách ra. Kỳ Thư Nguyệt mặc dù là linh nhân trời sinh, nhưng mà thiên tư so với Phòng Phi Vân đã có chênh lệch không nhỏ. Mà này. Phong Phi Vân xuất ra lại là nhị phẩm linh khí, nên đã trực tiếp đánh cho nàng bị quẳng đi ra ngoài, thân thể đâm vào trên vách đá vụng vụng động phủ. Phong Phi Vân thu hồi, lôi hỏa châu, nhận lên đại phong kỳ trên mặt đất, không khách khí thu vào trong dưới linh thạch. Sau đó đi tới trước mặt kỳ thương nguyệt, ngồi xổm xuống. Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt bất khuất của nàng mà nói. Giết người là phải đền mạng. Kỳ thiêu nguyệt dựa vào vách đá ngồi dưới đất. Nàng cắn hàm răng. Từ đôi môi thơm ngát bắn ra một tiểu huyết dịch. Ở trong huyết dịch quay vòng khói linh, ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị. Nó tả ra mùi vị hương thơm. Đây là linh nhân tiền huyết, một giọt đều giá trị 10 vạn kim. Ánh mắt của nàng tràn ngập sự quật khởi và không phục. Một cổ khí lạnh không thay đổi kia trên người. Thủ trong tay bất luận kẻ nào cũng không thể thua trong tay Phong Phi Vân. Huyết trì phía sau Phong Phi Vân bắt đầu điên cuồng sôi sục. Bà lão ngâm trong huyết trì, bỗng nhiên mở ánh mắt giả nua ra. Đồng tử tự như hai giếng cổ tử vong. Hai tia sáng màu đen bay ra từ trong đồng tử, biến thành hai đạo điện mang. Cả huyết trì đều nổ tung. Những bạch cốt ngầm trong huyết trì đều bắt đầu quay cuồng. Một nửa huyết nhục đã sinh trưởng trên người bọn chúng, kéo theo mái tóc dài trên đầu, liền đuổi nhau lao ra từ bên trong với vẻ cực kỳ hung ác, đánh về phía kỳ thương nguyệt ở bên bờ. Huyết dịch của trời sinh linh nhân, đối với chúng có sự dụ dỗ trí mạng. Dám quấy phá trước mặt ta, muốn chết. Phong Phi Vân vùng tay lên, một con trường lòng trắng tình bay ra từ lòng bàn tay. Đây là hắn lấy bàn tay hóa đào khí, có uy lực phá núi xẻ đồi trường bày cỗ bạch cốt sồng lên kia, trên người đều dính đầy huyết nhục mới sinh trưởng ra. Những đường kinh lạc đều rõ ràng có thể thấy được. Linh nhận tiền huyết, dùng luyện trong huyết trì, lại khiến cho bạch cốt của bọn chúng sinh cơ bắp, biến thành huyết thì. Phùng Phi Vân đánh giá một đạo lòng hoàng đào khí này, chém một cỗ bạch cốt xông vào trước nhất thành hai đoạn, huyết nhục trên người biến thành huyết thủy. Trên mặt đất chỉ còn hai con bạch cốt, Thủ đoạn của tà linh tầm bào sư thực sự quỷ dị. Quả thực so sánh với cản thi ở Bắc cường thì còn đáng sợ hơn. Những bạch cốt này khi còn sống đều là tu sĩ các bậc thiên mệnh. Sưởng cốt trải qua địa kiếp rèn luyện nên cứng rắn như ngọc. Mặc dù là Long Hoàng đao quyết thì lực phá hoại đối với bọn chúng cũng có hạn. Phong Phi Vân xuất ra bạch thạch cự đao. Thần đào dài bảy thước, mang theo một cổ khí phách Long Hoàng với uy năng vô cùng. Hắn hoành đao, lập tức bổ ra. Đào lãng điên cuồng cứ thế chém chúng ba chỗ bạch cốt, khiến chúng đều biến thành bột phấn. Đầu khớp xương và khí tức, tà thi đều bị chém nát. Lòng hoàng đào khí xử chạm thành khói bay đi. Những bạch cốt có chiến lược kinh người này đều đã rèn luyện ở huyết trì, hấp thụ huyết dịch linh nhân bẩm sinh. Nhưng mà vẫn không ngăn được một đào của phòng phi vân. Trong hai ngày, Kỳ thường Nguyệt ngủ say kia, Phong Phi Vân đã luyện hóa xong một cây linh thảo ngàn năm. Trong thần thể mở ra 300, 56 tòa bệnh huyệt, cách cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng đã ngày càng gần. Một đạo nhân ảnh bay vút qua bên người Phong Phi Vân, tốc độ nhanh như quỷ mị. Sau đó phủ phủ một tiếng nhảy vào huyết trì. Phong Phi Vân vươn tay, một hư ảnh bàn tay chộp tới, một kéo người kia quay về. Bà lão tóm được kỳ thương nguyệt, trở tay về hướng phía sau mà đánh ra một mảnh linh bang. Nó biến thành một tòa kim quang trận đồ. Trên bề mặt có từng đạo hòa văn như mai rùa. Nó tự như một nguồn nước thật lớn quẩy tít, với ánh vàng rực rỡ đột ngột đánh về hướng phòng phi vân. Trong miệng bà lão phát ra tiếng cười khô khan. Tay nắm kỳ thường nguyệt mà trực tiếp nhảy vào huyết trì. Bà hé miệng một cái, táp vào trên cần cổ trắng như tuyết của kỳ thương nguyệt Máu của linh nhân bẩm sinh chảy ra, trôi vào trong miệng lão. Huyết dịch kia tự như một loại thuốc bổ thần tiên. Trong nhảy mắt liền bị hấp thu. Trên người bà lão này bộc phát ra huyết mang trói mắt. Huyết thủy trong huyết trì kia cũng bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Những chữ viết bằng máu trên bề mặt nó đang chìm nổi, biến thành một tòa trận đồ thể lòng. Vô số tiền huyết chảy về hướng vào trong thân thể của bà lão. Ta muốn đoạt huyết khí của linh nhân bẩm sinh, ngưng tụ vô cùng vô tận lực lượng sinh mệnh, phản lão hoàn đồng, làm lại thanh xuân. Những đường hoa văn linh thiêng hiện lên, dày đặc trên người bà lão này. Làn da già nua khô vàng, cùng các nếp nhăn, bắt đầu trở nên nhỏ đi. Màu sắc cũng bắt đầu biến thành trắng. Mái tóc bạc trên đỉnh đầu bắt đầu chậm rãi biến thành đen. Mà ngay cả hàng lông mi trắng đều bắt đầu trở nên đen nhánh. Bà ta bắt đầu trở nên trẻ già, từ 8-90 tuổi, đến 60 tuổi, đến 50 tuổi, đến 40 tuổi, và đến 20 tuổi. Lão thái bà lúc đầu xấu xí giả nua, lập tức biến thành một nữ nhân xinh đẹp trẻ tuổi, như hoa như ngọc. Phong Phi Vân đánh nát trận đồ màu vàng kia. Hắn phá vỡ trận đồ bay ra, hạ xuống bên bờ huyết trì, rồi nhìn chăm chú một màn trước mắt này. Điều này thật sự làm cho người ta có loại cảm giác vô phương đón nhận. Một người nữ nhân tuổi còn trẻ biến thành một lão bà. Đó là có một quá trình thông thả. Cả quá trình này đối với nữ nhân mà nói tất nhiên đáng sợ. Nhưng mà đến khi một bà lão xấu xí đột nhiên biến thành một thiếu nữ như hoa như ngọc. Điều này đối với nam nhân mà nói thì cũng là một chuyện đáng sợ. Đây là đang khảo nghiệm năng lực chấp nhận của lòng người. Bỗng dừng, bà lão kia đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, xé ruột xé gan. Dùng mạo lại thay đổi trở về như cũ. Làn da trơn bóng như ngọc trở nên càng khô héo hơn. Thân thể trở nên càng còng lưng hơn. Mái đầu đầy tóc xanh trở nên trắng như tuyết. Tóc thậm chí đều bắt đầu rơi rụng. Ngươi, ngươi lại cũng là tà linh tầm bảo sứ Bà lão hoàng sợ nhìn chăm chú kỳ thương nguyệt muốn tránh khỏi nàng càng xa càng tốt. Nhưng mà căn bản là bà ta lại không đầy được kỳ thương nguyệt. Bộ nhỏ bào màu trắng trên người kỳ thương nguyệt đều đã bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ. Giả thịt nhẵn nhịn, trắng như tuyết, bị phủ kín một tầng vảy huyết thật dày. Nàng đứng ở trong huyết trì, tự như một gốc cây bạch liên, mọc ra từ trong huyết thủy. Trên đỉnh đầu ngưng tụ một loại thánh quang thuần khiết. Bà lão tù luyện chính là đạo tà linh tầm bảo sư. Muốn cướp lấy linh nhân trẻ, thể trời sinh của kỳ thương nguyệt để cải lão hoàn đồng. Nhưng mà lại thật không ngờ, kỳ thương nguyệt tu luyện đúng là mộ phủ tầm bảo lục, cũng là đi theo đạo tà linh tầm bảo sư. Thân thể bà lão trở nên càng già nua hơn, bị kỳ thương nguyệt hút ngược mà biến thành xương khô. Đến cuối cùng, ngay cả đầu khớp cũng không còn lại, biến thành một đám cốt phấn Mái tóc đen trên đầu kỳ thương nguyệt khẽ phất phơ. Đôi mắt đèn nhánh tự như hai đầm nước lặng. Bởi vì huyết thủy làm ướt đẫm quần áo. dáng người uyển chuyển hoàn mỹ không tì vết, liền hiện hết ra bên ngoài. Tà linh chi khí thật mạnh mẽ. Linh nhân chi huyết bẩm sinh trên người nàng đã bắt đầu biến đổi thành tà linh chi huyết. Phong Phi Vân không có do dự chút nào, trực tiếp xuất ra lồi hỏa châu ngàn vạn đạo lôi điện sấm chớp bay ra từ trong hạt châu màu đen. Uy lực của linh khí nhị phẩm, so sánh nhất phẩm linh khí phải cao hơn mấy lần. Bất kể là linh tính hay uy lực thì đều cực kỳ đáng sợ. Một tòa động phủ này cứ thế sẽ bị phá hủy một nửa, vô số đất đá đều sụp xuống. Mặt đất nứt ra một khe hở, một cỗ sóng nhiệt cháy bỏng thiêu nốt phun lên từ mặt đất. Nhàm tường đỏ quạch phun trào, đã bảo kín cả lôi hỏa châu. Không tốt, kỳ thường nguyệt cướp được đạo cơ của bà lão, lại dẫn động địa kiếp. Phong Phi Vân cảm giác được dưới mặt đất có một luồng khí mãnh liệt đang ngưng tụ. Bốn phương tám hướng cũng có đáng sợ, kiếp khí chuyển đến, làm cho người ta cảm giác bất an. Phong Phi Vân giờ phút này đã không dám ở lại trong động phủ. Dù sao hắn cũng sắp sửa đến kỳ địa kiếp, nếu như bị kiếp khí địa kiếp của kỳ thương nguyệt khiến cho chính mình cũng địa kiếp, như vậy hậu quả liền thiết tường không chịu nổi. Phong Phi Vân thiên cư tạo thiên tư cao như thế nào? Thiên tư càng cao, địa kiếp cũng càng mạnh mẽ. Coi như Phong Phi Vân lấy tu vi hiện tại, cũng không có nắm chắc có thể vượt qua địa kiếp. Trong lịch sử rất nhiều thiên tài cấp bậc sử thì đều là bởi vì đội địa kiếp mà chết. Đó cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Thủ hồi lôi hỏa châu, thân thể Phong Phi Vân bay dựng lên, phá tàn tầng đất đá thở dày, hóa thành một đạo ánh sáng lung linh mà bay thẳng lên trời cao. Rồi rơi xuống trên vách đá ở một chỗ lừng chừng núi, cách đó 200 dặm. Đứng ở trên vách đá dựng đứng, đón gió đứng thẳng. Hắn nhìn về phương hướng ở chỗ sâu trong rừng trúc kia rất nhiều chỗ trên mặt đất đều bắt đầu xuất hiện vết sạn. Dưới lòng đất có nhảm hỏa khí đang bắt đầu khởi động. Từ tám phương hướng cũng có nhảm thạch nóng chảy trào lên từ địa tâm. Chúng ập về hướng tới kỳ thương nguyệt. Nhiệt độ nhảm thạch nóng chảy đáng sợ như thế nào? Coi như là khối sắt đều phải bị hòa tan. Huống chỉ là thân thể người. Kỳ thương nguyệt không hồ là trời sinh linh nhân không ngờ đưa tới 8 dòng nham thạch nóng chảy. Thế này đã kém thiên tài cấp bậc sử thì chỉ có một bước. Không biết là lúc ta độ địa kiếp thì có thể đưa tới bao nhiêu dòng nham thạch nóng chảy để tôi thể. Phòng Phi Vân đưa mắt nhìn về phương xa. Vào lúc độ địa kiếp, số lượng dòng nham thạch nóng chảy kéo đến càng nhiều. Như vậy đã nói rõ, người này có tiềm lực càng lớn, thiên tử càng cao. Ví dụ như thiên tài cấp bậc sử thi có thể đưa tới 9 dòng nham thạch nóng chảy, Đương nhiên, đây chỉ là người yếu nhất trong số thiên tài cấp bậc sử thi. Ví dụ như khi thích dạ lai độ địa kiếp, đưa tới 9 dòng nham thạch nóng chảy. Tổ quần vào lúc địa kiếp liền đưa tới 11 dòng nham thạch nóng chảy. Đồng dạng là thiên tài cấp bậc sử thi, nhưng mà trong đó trình lệch cũng vẫn rất lớn. Đó cũng là vì sao uy danh thiên tài cấp bậc bát đại sử thi, nổi tiếng từ xưa. Khác rất xa so với một số tù sĩ sau này, trở thành thiên tài cấp bậc sử thi. Những vị tiền hiền vào lúc lưu danh trên thánh bia, phần lớn khi độ kiếp đều đưa tới 12 dòng nham thạch nóng chảy. Trong lịch sử thần tấn Vương Triều đã từng xuất hiện kỳ nhân khi độ địa kiếp đưa tới 13 dòng nham thạch nóng chảy. Đây đã là thiên tài cấp bậc sử thi có thiên tư tối cao từ trước tới nay ở thần tấn Vương Triều. Nhưng mà Phong Phi Vân biết, thế giới này to lớn, vô biên vô tận, còn có một số nhân tài khủng bố mà thiên tư so sánh thiên tài cấp bậc sử thi thì càng đáng sợ hơn. Được xưng là thiên tài cấp truyền kỳ, thiên tài cấp thần thoại. Chỉ có điều là thần tấn vương triều từ trước tới nay đều không hề xuất hiện qua cấp bậc thiên tài truyền kỳ. Có lẽ đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, cả bản là không biết có chuyện về cấp bậc thiên tài truyền kỳ này. Một đời trước của Phong Phi Vân chính là một vị thiên tài cấp bậc truyền kỳ vẹn vẹn tu luyện ngàn năm, liền đạt tới vũ hóa đệ cửu trọng. Nếu như có thể thu được dương thần thánh thai, ta có lẽ có thể lấy thân thể nhân loại đột phá vào thiên tài cấp bậc truyền kỳ, thậm chí là cao hơn. Nhưng mà hiện tại còn cách thiên tài cấp bậc truyền kỳ xa đến vạn dặm. Trong lòng Phong Phi Vân âm thầm suy đoán, chính mình hiện tại nếu như độ địa kiếp, phỏng đoán cũng có thể dẫn động 12 dòng nham thạch nóng chảy, bởi vì giới hạn bẩm sinh của thể chất đã rất khó lại đột phá đến cao hơn. Trừ phi, sông vào vô lượng tháp, có lẽ có khả năng lại lần nữa nâng cao thể chất thần thể lên một bước. Yến Tử Vũ chính là sông vào vô lượng tháp, thể chất càng tiến thêm một bước, khiến cho chính mình phá tàn cảnh giới thiên tài cấp bậc sử thi. Địa kiếp tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn, làm cho rất nhiều tu sĩ trong vạn tượng tháp đều bị kinh động từng đạo thần thức đều quét về hướng bên này. Thậm chí có người lại còn giáng xuống trần thân, đứng ở trong đám mây. Vô số bóng người bay tới. Đối với tu sĩ bình thường đột phá cảnh giới thiền mệnh đệ nhất trọng, căn bản là không sẽ tạo thành chấn động lớn như vậy. Nhưng mà đối với một ảnh tài nghịch thiên, có khả năng dẫn động tám dòng nham thạch nóng chảy mà nói, cái này không phải chuyện đùa. Một khi đột phá cảnh giới thiền mệnh đệ nhất trọng, là có thể vượt cảnh giới mà chiến, trở thành một vị cường giả đích thực, có khả năng chống lại tu sĩ tiền bối. Dẫn động tám dòng sông nham thạch nóng chảy lớn, đều đã là nhân vật đứng đầu anh tài nghịch thiên, có được lực lượng giết chết tu sĩ thiền mệnh đệ nhị trọng. Thậm chí, chống lại một số tu sĩ thiền mệnh đệ tam trọng. Linh giác của linh nhân bẩm sinh, đường thời có một không hai. Thiền từ lại cách thiền tài cấp bậc sử thì có lẽ chỉ một chút. Nhưng mà nói chiến lược đích thực So với một số thiên tài các bậc sử thi khi địa kiếp, có 9 dòng nhan thạch nóng chảy, đều phải mạnh hơn. Trong lòng Phong Phi Vân sinh ra một cơn ớn lạnh. Trên đỉnh đầu trượt lạnh toát, không sao diễn tả nổi. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời đêm bên ngoài màn sao, còn có một điểm đen đang lao về hướng mặt đất rất nhanh. Một cỗ ủy áp phủ thiền cái địa, làm cho lòng người kinh động, sợ hãi không thôi. Đây là đây là thiên bạn địa kiếp, tình hà giáng xuống. Phong Phi Vân cả kinh, kỳ thường nguyệt đội địa kiếp, không ngờ lại đưa tới một tia thiên kiếp. Đây chính là chỉ có cự kình thiên mệnh đệ cửu trọng độ thiên kiếp mới có thể đưa tới uy lực thiên kiếp như thế. Mặc dù chỉ có một tia thiên kiếp, nhưng mà lại vẫn vô cùng dọa người. Trời sao rung động, giáng xuống thiên uy thẳng đánh tới trên mặt đất. Hỏa diễm bảo vệ lấy tảng thiên thạch, nện cho mặt đất vốn đã bị đào dưới tơi tả, tạo ra một cái hố thật lớn. Hiện ra một cái hố to đường kính 300 thước, bên trong hòa diễm hừng hực, khói đèn cuồn cuộn. Tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt. Mà ngay cả tám dòng nham thạch nóng chảy trong lòng đất đều bị đánh tàn, hoàn toàn rút đi. Thiền bạn địa kiếp rất ít phát sinh. Một vạn tù sĩ đội địa kiếp cũng không chắc có một người sẽ gặp phải thiền bạn địa kiếp. Cái này bình thường đều có ý nghĩa, thiền đệ bất dùng yêu nghiệt xuất thế, sẽ gặp phải sự loại trừ của trời cao. Tù sĩ có thể vượt qua thiền bản địa kiếp, ít đến đáng thường. Trong một ngàn người mới có thể có một người đủ sức vượt qua. Nhưng mà một khi vượt qua thiên bản địa kiếp, thì thành tựu tương lai cũng không thấp. Đều sẽ đón nhận khảo nghiệm thiên kiếp, cũng chính là có thể đạt tới cảnh giới thiền mệnh đệ cửu trọng tu sĩ bị kinh động chạy ra ngày càng nhiều. Thiên bạn địa kiếp đã thật lâu không hề phát sinh. Rốt cục là ai đang đội địa kiếp? Chẳng lẽ đã chết ở trong uy lực của thiên kiếp? Một ông lão đầu đầy tóc bạc bay đến phía trên cái hố thật lớn, giờ vẫn thạch khoét thành. Trong đôi bát đột ngột xuất ra hai tia sáng màu sắc rạc rỡ. Một cánh đẩy màu đen thật lớn đưa ra từ trong cái hố thật lớn, giờ vẫn thạch khoét thành trực tiếp túm chặt ông lão này, kéo lão đi xuống. Lão bị một bóng đèn hút khô huyết dịch, sau đó ném thi thể lên trên. Ông lão này chính là một vị tôn sư cấp bậc thiên mệnh. Giờ phút này cũng đã biến thành một khối thi thể lạnh như băng. Thân thể Phong Phi Vân chấn động, hắn cũng xuất hiện phía trên cái hố thật lớn do vẫn thạch khoét thành, bồng bềnh đứng thẳng trong không trung, trong tay mang theo thành cự đao trên người vằn vèo đường nét của một con long ảnh màu trắng. Hỏa diễm thiêu đốt trong đôi mắt. Bỗng nhiên, hắn bổ ra một đao. ảnh đao như cuồng long. Bàn tay vươn ra từ trong cái hố thật lớn, giờ vẫn thạch khoét thành, trực tiếp bị đào mang chém vỡ. Phong Phi vần khí thế như cầu vồng, thân thể biến thành một tia sáng trắng lao đi xuống. Thần còn đang giữa không trung, nhưng hắn lại liên tiếp bổ ra chín đạo đào lãng. Lòng hoàng bốc lên chín tầng trời. Đạo nộ so với đào kia đều dũng mãnh hơn. Đó không phải là yêu ma chi tử sao? Hắn trở lại vạn tượng tháp khi nào vậy? Nghe nói mấy ngày nay, những thiên tài thế hệ trẻ tuổi này thực sự là càng ngày càng đáng sợ, khiến cho tu sĩ thế hệ trước đều phải e ngại. Tà linh trong cái hố do vẫn thạch khoét này lại đã vượt qua thiên bản địa kiếp Giết tu sĩ thế hệ trước đều giống như sắt thức ăn. Yêu ma chi tử khổng hồ là đương thời thiên tài hàng đầu, cũng dám nhảy vào lòng đất đi đánh một trận với tà linh kia. Đây là một hồi đại chiến rung động thật lớn, vô số đào lòng trăng xóa lẫn nhau. Có những cổ trận đen tuyền nện ra tầng tầng lớp lớp, khiến cho một mảnh xứ sở linh bào tháp này đều bị đánh cho khắp nơi dạn nứt. Một tiếng kêu thảm vang lên. Một bóng đen uyển chuyển bay ra từ trong hố, nó phóng thẳng lên trời cao. Phong Phi Vân, hôm nay coi như ngươi mạng lớn. Chờ ta củng cố cảnh giới, tù luyện ra pháp khí bồn mạng. Nhất định sẽ đến đây gặp ngươi. Yêu tà phương nào, giết tù sĩ vạn tượng tháp chúng ta, lại còn muốn rời khỏi đây ư? Ba học viên chấp pháp đội cưỡng trên lưng dị điều màu bạc cản đường. Họ cầm ngân thường trong tay, chặn đường đi của kỳ thương nguyệt. Bà học viên chấp pháp đội này bị bóp nát, thần thể nổ tung, biến thành huyết vụ. Kỳ Thường Nguyệt bị Phong Phi Vân bổ trúng lưng một đao, bị lòng hoàng đào khí xâm lấn nên bị thương không nhẹ. Giờ phút này không muốn ở lâu, liền hóa thành một đạo cầu vồng màu đen, phá không bay đi. Phong Phi Vân từ trong hố do vẫn thạch khoét đuổi theo ra. Kỳ Thường Nguyệt đã bay ra, ánh mắt nheo nheo lại. Lực lượng thật đáng sợ, lại có thể đốt chừng tu vi vào huyết dịch của người khác, biến thành lực lượng của bản thân. Đây cũng là tu luyện thuật tà linh trong mộ phù tầm bảo lục. Mộ phù tầm bảo lục tổng cộng chia làm 3 quyền. Trong đó, linh bảo quyền liền nắm giữ ở trong tay kỳ gia. Phong Phi Vân cũng tu luyện bát thuật quyền trong mộ phủ tầm bảo lục. Vẹn vẹn chỉ là tu luyện sơ qua tám thuật trong đại diễn thuật, cũng đã luyện ra ba loại vô thượng thần thông, chủ thiền hám thiền trì, thiền đấu linh đài, luận hồi tật tốc này. Mặc dù đó cũng là nhờ Phong Phi Vân có được 40 đạo linh cảm giác, mới có thể phát huy ra được lực lượng đáng sợ như vậy. Nhưng mà cũng có thể thấy được mộ phụ tập bảo lục đáng sợ như thế nào. Nuốt chừng lực lượng vào huyết dịch của người khác, phương thức tu luyện như thế quả thực giống như là cướp đoạt. Nếu như truyền ra ngoài, nhất định lọt vào cả tù tiền giới vây công. May là nàng ta vừa mới vượt qua địa kiếp bị trọng thương. Hơn nữa tù vi còn chưa kịp củng cố. Bằng không, ta không có khả năng dễ dàng đánh bại nàng ta như vậy. Phong Phi Vân mơ hồ cảm giác được một kẻ địch đáng sợ chính là đang cấp tốc trưởng thành. Cuối cùng có một ngày sẽ làm cho cả thần tấn Vương Triều đều phải run rẩy. Nữ nhân kỳ giá, quả nhiên không đụng vào được. Bất kể là lệnh đồng lai hay là kỳ thương nguyệt, Hai người kia hiện tại đều khiến cho Phong Phi Vân rất đau đầu. Nếu muốn không đau đầu, nhất định phải mau chóng đột phá cảnh giới. Mà trước khi đột phá cảnh giới, Phong Phi Vân tính toán lại sấm vô tượng tháp. Mỗi khi xông qua một tầng vô lượng tháp, đều sẽ nhận được bản thân phần thưởng của vô lượng tháp, đồng thời lực lượng tăng lên. Đó chính là cảnh giới tăng lên, hoặc là thiên tư tăng lên. Hơn nữa, cảnh giới càng thấp, sau khi xông qua lại được phần thưởng cũng càng lớn. Bên ngoài vô lượng tháp có vẻ tương đối yên tĩnh, chỉ có ông lão mặc đạo bào kia vẫn còn đang canh chừng. Học viên vạn tượng tháp đều đã vội vàng đi giết chết thi tà, đổi điểm tích lũy. Rất nhiều người đều là đi ra ngoài mấy tháng đều không trở lại. Số người xông vào vô lượng tháp tự nhiên ít đi. Lần trước, Phong Phi Vân lấy tù vi thần cơ đỉnh cao, xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6 tạo thành chấn động lớn lao. Ông lão mặc đạo bào kia đối với Phòng Phi Vân có trí nhớ đặc biệt sâu sắc. Nhìn thấy Phòng Phi Vân lại xuất hiện lần nữa, bên ngoài tháp. Lão mở mắt ra, mỉm cười. Phòng Phi Vân, người lại tới xông vào vô lượng tháp. Phòng Phi Vân cười gật đầu. Vẫn chưa có đột phá thiệt bệnh đệ nhất trọng à? Ông lão mặc đạo bào vô phương nhìn ra tu vi của Phong Phi Vân, cho nên mới hỏi như vậy. Vẫn chưa. Phương Phi Vân đáp. Ông lão mặc nạo bào nhướng mày, lên tiếng nhắc nhở. Trước khi vượt qua địa kiếp, đạt tới tù vi thiệt bệnh đệ nhất trọng, có lẽ không nên xông vào tầng thứ bảy. Phương Phi Vân hỏi. Tại sao lại như vậy? Chưa từng có người có thể giới thiền mệnh mà xông qua vô lượng tháp tầng thứ bảy. Coi như là cảnh giới thiền bệnh đệ nhất trọng. Từ giờ đến nay, số người xông qua tầng thứ bảy cũng cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Ông lão mặc đạo bào, rất xem trọng Phong Phi Vân, sợ hắn cậy mạnh quá đáng, dừng ngã xuống ở trong vô lượng tháp thì liền rất đáng tiếc. Lão lại nói, Với thiệt tử của ngươi, nếu như đạt tới cảnh giới thiệt bệnh đệ nhất trọng, có lẽ có sông qua vô lượng tháp tầng thứ bảy thì vẫn có thể. Phong Phi Vân suy nghĩ một chút, sau đó vẫn kiên trì mà bảo. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ta chỉ là muốn nhanh chóng đến xem. Chính mình còn kém bao nhiêu mới có thể xông qua được. Nếu như thực sự xông quá, tự nhiên sẽ lui về. Ông lão mặc đạo bào gật đầu, sau đó liền nhắm hai mắt, tính tầm tu luyện. Đạo khí trên người chìm nổi, giống như cây tùng xanh trên đỉnh núi, cực kỳ tự nhiên linh động. Phòng Vĩ Vân cũng trực tiếp đi vào khe núi, chỉ chờ cửa tháp mở ra. Không lâu lắm, đại môn vô lượng tháp liền mở ra. Một cổ khí tức thần bí từ thuở xa xưa tuôn trào ra từ trong cửa tháp, làm cho linh hồn người ta đều bắt đầu đập dồn. Giống như đi vào một cái cửa này, là có thể một bước bước vào vùng đất thượng cổ cao chót vót. Vô lượng tháp, 6 tầng đầu thì Phong Phi Vân đều đã xông qua, nên lần này đây có vẻ dễ dàng không ít. Chỉ có vào lúc xông qua tầng thứ 6 thì tồn hào thời gian một canh giờ còn mấy cửa ải khác đều là vượt qua trong nháy mắt. Một mảnh lình mang đang hiện lên trước mắt, rốt cục bước chân vào vô lượng tháp tầng thứ bảy. Đây là một thế giới mình mông vô biên vô tận, lớn đến ngay cả thần thức đều không khuếch tường hết nổi. Nơi này có cây phồn thịnh, những cây cổ thụ chọc trời cao chót vót. Ở giữa những dải núi xa xa, có mọc một cây đại thụ đỏ đậm. So sánh quả núi đều phải cao gấp bạc. Nhìn từ rất xa lại đây, những quả núi cả mấy ngàn thước này ở trước mặt cây đại thụ đỏ thẫm kia thì nhỏ thấp tự như khe rãnh trên mặt đất. Cũng giống như mấy tầng phía trước, nơi này cũng chứa đầy tử khí. Ngoại trừ thực vật, không có bất cứ sinh vật nào còn sống. Phòng Phi Vân ngẩng đầu nhìn về hướng trên bầu trời. Chỉ thấy trên màn trời có một biển mây. Giữa một biển mây trôi nổi một dãy núi thật lớn, tự như một con hắc long khổng lồ nằm ngang trên trời cao. Tiểu Nặc Lan vì đoàn lại bồn tôn nên đã mang theo Phong Phi Vân đi tới vô lượng tháp tầng thứ bảy. Chính là xuất hiện ở trên dãy núi kia. Trên dãy núi đều có vài chỗ chiến địa cổ xưa, còn có một con phượng hoàng đã ngã xuống ở nơi này. Phong Phi Vân phi thần lên, nghĩ muốn bay đến không trùng trên dãy núi kia. Nhưng mà mới bay đến một nửa, liền bị một cổ lực lượng không nhìn thấy ngăn cản căn bản vô phương lại tiến thêm một bước. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lại lui trở về. Vô lượng tháp không hồ là dụng cụ thượng cổ thánh linh. Nơi này cũng không biết đã che giấu những bí ẩn lớn lao như thế nào. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc, bay nhanh về hướng cây đại thụ đỏ thậm kia. Hắn cũng không biết làm thế nào mới xem như xông qua tầng thứ bảy. Nhưng bạn nếu đã xuất hiện ở tầng thứ bảy, như vậy có lẽ nhìn cẩn thận khắp nơi là được tránh khỏi do không chú ý mà chết ở lại nơi này. Rốt cục, cây đại thụ đỏ đậm cao lớn càng ngày càng gần, phỏng đoán cao trên vạn thước. Thần cây to đến có thể ngăn cản tầm mắt của người. Trên bầu trời, có những chiếc lá to hơn một thước đang tung bay, nương theo một đám hỏa diễm này mà hạ xuống. Trên thần cây mọc ra hoa văn giống như lồng chim, có sương mù quanh vòng quanh thân, có những đám hỏa diễm sinh ra từ thân cây lá cây. Quả nhiên là tề phượng ngô đồng. Nơi này làm thế nào lại có một cây phượng hoàng thụ? Phương Phi Vân nhìn chăm chú gốc cây thật lớn, đỏ đậm trước mắt này. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không giải thích được. Phượng hoàng số lượng rất cực kỳ thừa thớt. Tổ của nó nhất định phải làm trên cây tề phượng ngô đồng. Nơi có tề phượng ngô đồng, liền nhất định có phượng hoàng. Cho nên tề phượng ngô đồng mới được xưng là phượng hoàng thụ. hoàn nghênh đi tới vô lượng tháp tầng thứ bảy. Chỉ cần chiến thắng Phượng Hoàng con, coi như là xông qua được tầng thứ bảy. Một âm thanh truyền vào trong ốc của Phong Phi Vân. Âm thanh này hẳn là do chính khí linh vô lượng tháp phát ra. Vô lượng tháp mặc dù bị đánh thành hai đoạn, nhưng mà khí linh lại ở trong nửa đoạn bên này. Một tiếng phượng hót từ trên đỉnh cây tề phượng ngô đồng truyền đến, một ánh lửa lớn từ trên trời rơi xuống, nhiệt độ hỏa diễm tự như trong lò đồng lô. Trong nháy mắt đã khiến cho mặt đất biến thành sa mạc. Một con phượng hoàng dài đến chín thước bay ra, trên người tất cả đều là màu đỏ hỏa diễm. Trên người lông chim đủ sắc màu đẹp lộng lẫy, mỏ chim trắng ngần sáng bóng lồng lanh, rực rỡ, giống như đào kiếm. Đôi mắt tựa như hồng bào thạch thật lớn, móng vuốt tựa như thần câu. Một cố uy năng lượng phượng hoàng kia quả thực đã nện cho mặt đất chấn động đến run rẩy. Không ai hiểu rõ hơn so với Phong Phi Vân về lực lượng của Phượng Hoàng con. Chỉ là cường độ thần thể liền có khả năng so sánh với Phong Phi Vân sau lần hoán huyết thứ tư. Mà tu vi của nó càng là có thể so với thiền bệnh đệ nhất trọng. Thánh ủy Phượng Hoàng mặc dù khiếp người, nhưng mà đối với Phong Phi Vân vốn có được Phượng Hoàng linh hồn mà nói, lại không coi là cái gì. Khó trách không ai tại thần cơ đại viên mãn, xông qua vô lượng tháp tầng thứ bảy. Chỉ là uy áp phượng hoàng này có thể đè cho tu sĩ cấp giới thiên mệnh phải gục xuống. Phong Phi Vân đứng ở nơi đó, trên người có một cỗ phượng hoàng chỉ khí càng thêm hào hùng lao ra. Một con phượng hoàng hư ảnh tràn ra từ trong thân thể, hai mắt hách lên trời, ngước nhìn chăm chú. Phượng hoàng còn bay xuống từ trên tê phượng ngô đồng. Lồng chìm toàn thân đều dựng đứng lên nó cảm nhận được một cỗ khí tức của kẻ ngồi trên cao. Thần hình vừa động, Phong Phi Vân liền đã đứng ở trên lưng Phượng Hoàng Con. Miểu quỷ ban trì và lời hỏa châu đồng thời xuất ra. Sáu bức vẽ cổ trong khoảnh khắc liền bay ra, ngàn vạn điện mang cũng bổ ra theo. Một tiếng phượng hót. Phượng Hoàng Con trực tiếp bay đi từ dưới thần Phong Phi Vân. Tốc độ quả thực có thể so với luân hồi tật tốc. Chỉ thoáng chớp mắt, liền bay ra khỏi tầm công phạt của miêu quỷ ban trì và lôi hỏa châu. Tốc độ của Phượng Hoàng có thể nói đệ nhất thiên hạ. Mặc dù chỉ là Phượng Hoàng con, cũng không có được tu sĩ nhân loại có khả năng đem đuổi kịp và vượt qua. Phượng Hoàng con dừng đành một cái, hai mảnh hỏa lãng liền cuốn lại đây. Hỏa diễm này cũng không phải hỏa diễm bình thường, đã có khả năng bằng được nhị muội minh hỏa, biến một quả núi cao thành biển lửa, Phong Phi Vân xoay bàn tay ra, lôi hỏa châu liền trôi nổi phía trên lòng bàn tay. Cũng có hỏa diễm phun ra từ bên trong, biến thành một mảnh hỏa vân, rồi tranh chấp cùng Phượng Hoàng con. Xích hỏa thuật Một tay kia của hắn điểm ra, một đạo chỉ quang màu đỏ thẫm bay đi ra ngoài. Không ngờ nó lại bắt đầu điều động tất cả hỏa diễm chi lực, làm cho toàn bộ đều cuốn trở về, công kích về hướng Phượng Hoàng con. Lại đùa hỏa diễm cùng ta tiểu tử kia lại đi tu luyện thêm mấy trăm năm đi. Dưới chân Phong Phi Vân sinh ra một mảnh linh vân. Thân thể bay lên trên không, cơ hồ vị trí ngang nhau cùng Phượng Hoàng con, đứng ở trên trời cao giống nhau. Từ trong đôi mắt hắn, lão già 40 đạo quang thiểm, ngừng tụ thành một thành chủ thiền hám thiết trùy thật lớn mà nệ thẳng về phía trước. Nó đánh cho trên lưng Phượng Hoàng con, đều xuất hiện một mảnh đẫm máu, lồng chìm nhuộm đỏ bầm rớt xuống gào thét một tiếng. Phượng Hoàng còn xoay người bỏ chạy. Nó đã nhìn ra Phong Phi Vân không dễ chọc. Không giống với các học viên khác đến đây vượt ải. Hắn không chỉ có không sợ hãi ủy áp Phượng Hoàng chi khí của nó, ngược lại còn muốn phản áp chế lại nó. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc mà đuổi theo. Lôi hòa châu vào miều quỷ ban trì không ngừng đánh ra. Mỗi một lần đều đánh cho hào quang trên người Phượng Hoàng con lờ mờ đi một phần. Một mực đuổi theo hơn 500 dặm, thân thể Phượng Hoàng còn ít nhất bị oanh kích trúng 20 lần. Cuối cùng thân thể bùng nổ tung, biến thành hư vô, làm rơi vãi một trận quang ngọc. Phượng Phi Vân lúc này mới ngừng lại được, thu hồi lôi hòa châu và miêu quỷ ban chỉ. Quả nhiên lại là một đạo ảo ảnh, vô lượng tháp lại có thể bắt trước già Phượng Hoàng hư ảnh. Phượng Phi Vân vườn tay, một giọt dung dịch đỏ hồng trong suốt rơi xuống từ trên bầu trời, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Phượng hoàng huyết Mặc dù chỉ có một giọt phượng hoàng huyết, nhưng mà năng lượng thai ngén trong đó lại vô cùng khủng bố. Trên đó có linh khí đàn sen, có những đạo hình thái rất giống khí lưu của phượng hoàng chạy trên bề mặt. Căn cứ suy đoán của Phong Phi Vân, đây là một giọt huyết dịch phượng hoàng đạt tới cảnh giới niết bàn. Nếu như con phượng hoàng này còn sống, một giọt huyết dịch bay ra từ trong thân thể của nó, nhiệt độ nóng bỏng và năng lượng thai ngén trong đó có khả năng trực tiếp giết chết một cự kình. Nhưng mà hiện tại, một giọt huyết dịch này đã làm lạnh, coi như ẩn chứa uy lực khó có thể tin nổi, thì tất cả cũng ngừng tụ vào bên trong huyết dịch. Lực sát thương đối với người ta là có hạn. Phượng Hoàng tiền huyết sau khi rơi vào lòng bàn tay của Phong Phi Vân liền nhanh chóng kết làm tinh thể, biến thành một viên tinh thể huyết hồng sắc, lớn như đầu ngón tay vậy. Khói linh ẩn tán, hỏa diễm trôi nổi. Không nghĩ tới sống quả vô lượng tháp tầng thứ bảy, lại có thể thu được một giọt phượng hoàng huyết. Xem ra, nơi này đã thật sự ngã xuống một con phượng hoàng. Trong lòng Phong Phi Vân mừng như điên. Có một giọt phượng hoàng huyết này là hắn có thể bắt đầu tu luyện bất tử phượng hoàng thân giai đoạn thứ hai, luyện cốt. Giai đoạn thứ nhất hoàn huyết, 4 lần hoàn huyết đều đã hoàn thành. Giai đoạn thứ hai là tu luyện phượng cốt. Tổng cộng phải tu luyện 1.000 khối phượng cốt mới xem như đạt tới bất tử phượng hoàng thân đại thừa, có thể sống được 9 vạn năm. Lúc trước, muốn tu luyện phượng cốt, nhất định phải chờ tới cảnh giới thiền bệnh đệ nhất trọng. Nhưng mà hiện tại sau khi có một giọt phượng hoàng huyết này, Phong Phi Vân liền có khả năng trước tiên bắt đầu luyện cốt. Mặc dù hắn vẫn vô phương tu luyện giả phượng cốt, nhưng mà cũng đã có khả năng rèn luyện một lần toàn bộ đầu khớp xương trong thân thể, là tiến hành chuẩn bị tu luyện phượng cốt. Phong Phi Vân cũng thủ phượng hoàng huyết lại, chỉ chờ ra khỏi vô lượng tháp là lại bắt đầu rèn luyện đầu khớp xương toàn thân. Hoàn nghênh tiến vào vô lượng tháp tầng thứ 8. Phong Phi Vân bước vào thông đạo đi thông vô lượng tháp tầng thứ 8, tiến vào một kết giới quỷ dị trong thế giới này lại có sinh vật. Chỉ có điều là sinh vật nơi này đều cực kỳ cường đại. Tu vi thấp nhất đều là thiên mệnh đệ nhất trọng. Phong Phi Vân mới đi vào, kiên trì vẹn vẹn nửa canh giờ, cũng còn chưa đi ra khỏi một hẻm núi nhỏ. Liền cảm giác được có sinh vật cấp bậc bán bộ cự kình chạy tới. Vì vậy vội vàng bại lui trở về. May là trốn thoát kịp thời. Nếu như bị bán bộ cự kình nhìn chằm chằm, chỉ cần đối phương vươn một ngón tay là có thể coi như dí mình thành mảnh thịt vụn. Vô lượng tháp quả nhiên không phải dễ xông vào như vậy. Coi như ta đột phá đến thiên mệnh đệ nhất trọng, cũng tuyệt đối sông không qua nổi tầng thứ 8. Phong Phi Vân đi qua đại môn vô lượng tháp, lại gặp được ông lão trồng tháp, thần mặc đạo bảo kia. Ông lão này dùng ánh mắt kích động, nhìn chăm chú Phong Phi Vân. Lão đã biết được, Phong Phi Vân xông qua vô lượng tháp tầng thứ 7, trong miệng không ngừng thì thầm. Không hồ là thiên tài hàng đầu thần tấn Vương Triều, khổng phụ danh là thiên tài hàng đầu, yêu ma chi tử sáng tạo kỳ tích. Phong Phi Vân cười cười, trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải có được linh hồn Phượng Hoàng, có thể có lực áp chế nhất định đối với Phượng Hoàng con. Bằng không coi như Phong Phi Vân có thiên tư vô địch, thì cũng vẫn không xông qua nổi vô lượng tháp tầng thứ bảy lần này tạo thành chấn động tự nhiên cũng không nhỏ. Nhưng mà trước khi những tù sĩ này chạy tới, thì Phong Phi Vân liền đã nhanh chóng rời đi. Tất cả mọi người mất cổng ùa đến, chỉ là từ lão đạo trồng tháp mà biết được. Người xông qua tầng thứ bảy chính là yêu ma chi tử. Danh tiếng thiên tài hàng đầu thần tấn Vương Triều càng tăng lên. Sư đệ, đã tìm được ngươi. Đại đệ tử tháp chủ võ tháp thần vương tìm được Phòng Phi Vân. Phòng Phi Vân cười hỏi. Sư huynh, tìm ta có việc gì? Thần vương lão nhân kia muốn nhắn muốn ta nhắn lại một câu với người. Bảo người trước không nên đội địa kiếp. Cảnh giới thần cơ chính là một cảnh giới quan trọng nhất của tu tiên giả. Trụ cột nền móng càng đắp vững chắc càng tốt, thì trên con đường tu tiên mới có thể đi được càng xa. Đại đệ tử tháp chủ võ tháp cười nói. Phòng Phi Vân gật đầu đáp cảnh giới thần cơ đích xác cần phải kết tinh nhiều hơn. Rất nhiều tu sĩ chính là rất hay chỉ bởi cái vì cái trước mắt, cho nên sau khi đột phá tới cảnh giới thiền mệnh đệ nhất trọng, thì liền lại cũng không cách nào tiến thêm một bước. Người có thể rõ ràng đạo lý này là tốt rồi. Hiện tại người mới tu luyện tại cảnh giới thần cơ nửa năm. Thông thường thiên tài cấp bậc bát đại sử thì cơ hồ đều kết tình ở cảnh giới thần cơ 10 năm, dưới mới đột phá đến thiền mệnh đệ nhất trọng. Thần vương cảm giác được người thiên tư hơn người. Hơn nữa, cường độ thân thể cũng hơn xa người cùng cảnh giới. Căn bản không cần kết tình 10 năm. Có điều ít nhất cũng phải ngừng tụ luyện ra trong thời gian 2 năm. Không ngừng đè ép và rèn luyện thần cơ. Tu luyện thần cơ tới trình độ tối cao nhất. Phong Phi Vân dẫu đã từng có tu vi vô địch thiên hạ, nhưng mà bắt đầu tu luyện từ thiên mệnh đệ nhất trọng, thì hắn căn bản không có đi qua cả quá trình linh dẫn, tiền căn, thần cơ này. Cho nên hiểu biết tại phương diện này ngược lại không bằng thần vương. Nếu thần vương bảo chính mình lại kết tình thêm 2 năm, như vậy nhất định không có sai. Đối với đội địa kiếp trong tương lai, thì mức độ nguy hiểm cũng không lớn lắm. Sư phụ có gì an bài? Phong Phi Vân hỏi. Đại đệ tử tháp chủ võ tháp nói. Sư phụ muốn người cầm thần vương lệnh đi ngự thú tháp. Xin ngự thú tháp chủ mở một dị hốn, dị dị thú hồn cảnh ra. Muốn người đến trong dị thú hồn cảnh rèn luyện 2 năm, thuận điện luyện hóa dị thú chiến hồn vào trong thân thể, lại vẫn còn tăng thêm thực lực của mình và tư chất một lần nữa. Dị thú hồn cảnh? Phong Phi Vân hỏi. Hết tập 67. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.